hướng dẫn cài đặt ứng dụng MyTV trên Smart TV. Vào kho ứng dụng trên TV, tìm cụm từ MyTV, chọn ứng dụng MyTV, bấm cài đặt. Điều kiện cài đặt Smart TV có hệ điều hành Android TV từ 4.4 trở lên. TV Samsung, LG sản xuất từ năm 2016 trở về sau. Để tra cứu thông tin thiết bị, truy cập https 2 2 chéo mytv.com.vn suộc thiết bị hỗ trợ. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng MyTV trên smartphone, tablet. Cách 1. Truy cập vào đường link https 2 2 chéo mytv.com.vn thuộc tải về. Cách 2. Tìm kiếm cụm từ MyTV for Smartphone trong kho ứng dụng Google, Apple và tải về máy. Cách 3. Sử dụng smartphone quét mã QR code để tải ứng dụng. Điều kiện cài đặt Smartphone, tablet có hệ điều hành iOS từ 10.0 hoặc Android từ 5.0 trở lên.